Xin chào quý vị và các bạn à, Chúng ta biết rằng là sau mỗi những biến động mạnh hoặc trong một quá trình giảm giá thì chúng ta luôn luôn có những cái cơ hội à, Tại sao như vậy? Bởi vì những nhà đầu tư lúc này đặc biệt là những nhà đầu tư còn giữ được tiền và đặc biệt là giữ được nhiều tiền thì trong thời gian tới chúng nghĩ rằng đây là những cái cơ hội rất là lớn à, tuy nhiên thì cơ hội có phải chúng ta mua vào hay không câu chuyện là các bạn để chấn an các bạn là không phải là cơ hội để các bạn mua vào lúc này Dũng chỉ muốn cho các bạn hiểu đơn giản đó là gì ạ nếu chúng ta giữ được tiền thì luôn luôn chúng ta sẽ có những cơ hội rất tuyệt vời trong thời gian tới à, tại sao Dũng lại nói cái điều này thì bởi vì một số bạn khi lại theo dõi mà nó nó chưa đủ hoặc là chưa hết thì chúng ta thấy là đây không phải là thời điểm Dũng khuyến nghị các bạn mua vào tuy nhiên Dũng sẽ đang nhìn thấy những cái chúng ta gọi là những cái tín hiệu tích cực của rất nhiều các chúng ta gọi là hoạt động của kinh tế vĩ mô à, đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại về cái các bạn có nhớ là cách đây một vài hôm một vài hôm ạ, Dũng có chia sẻ cho chúng ta cái cách mà cái kinh tế vĩ mô cái sự hoạt động của thị trường chứng khoán Mỹ và chúng ta nhìn thấy các bạn có nhìn thấy điều gì diễn ra không ạ các bạn nhìn thấy điều gì diễn ra nếu các bạn để ý một chút là cách đây một vài hôm Dũng có chỉ chia sẻ cho các bạn là à, tín hiệu tích cực cách đây một vài hôm các bạn có thể comment cho Dũng là tín hiệu tích cực gì ạ nếu trong một vài hôm vừa rồi á đây chúng ta gọi là kinh tế vĩ mô nếu anh chị em nào có hiểu cái thông điệp mà cách đây một vài hôm Dũng chia sẻ nhá chia sẻ và các bạn nhìn thấy một cái tín hiệu tích cực gì để chúng ta có thể thấy được và đúng rồi ạ ok đấy là đây là câu chuyện mà các bạn thấy là DIX có dấu hiệu là đỉnh à, có dấu hiệu là đỉnh thế thì các bạn thấy không ạ? nếu mà chúng ta biết cái dấu hiệu đạt đỉnh của DX thì chúng ta thấy là chúng ta có thể nhìn thấy rằng lạm phát có khả năng gì ạ dấu hiệu giảm đúng không ạ chúng ta có thể thấy được là đồng Việt Nam có thể có dấu hiệu gì ạ tăng giá đúng không ạ bao nhiêu em thấy là nếu chúng ta nhìn thấy những dấu hiệu đấy thì chúng ta có thể dự đoán trước rằng là đồng Việt Nam chúng ta có thể gì ạ được tăng giá hoặc là ngân hàng nhà nước có thể có cái dấu hiệu là gì ạ à? bán lãi suất ra à, bán à, ngoại tệ ra với mức giá gì ạ à? thấp hơn đúng không ạ bao nhiêu anh chị em đã hiểu điều rõ điều này ạ à? có thể comment số 1 ạ à. nếu các bạn hiểu rõ điều này comment số 1 thế thì câu chuyện ở đây là nếu chúng ta đọc về các thông tin thì rõ ràng là lãi suất tiếp tục tăng lãi suất tiếp tục tăng và lãi suất tiếp tục tăng và với cái thông tin như vậy thì nó không phản ánh đúng thực tế trên thị trường đúng không nó không phản ánh đúng thực tế, thế thực tế gì cả nên nhà đầu tư chúng ta dựa vào những cái thông tin mà chúng ta đang thấy đó là lãi suất và lãi suất thì cuối cùng chúng ta sẽ thì không thể phản ánh được vậy biểu đồ nó đi trước hay đi đi sau những thông tin ạ à? hello các bạn em ạ biểu đồ của chứng khoán biểu đồ của DX biểu đồ của mọi thứ nó đi trước đi sau ạ à? nếu mà chúng ta nhìn vào một cổ phiếu mà khi chúng ta nhìn thấy thông tin tích cực nhưng biểu đồ nó đang đi xuống rồi thì chúng ta thấy là nó gì ạ à? chúng ta cần phải làm gì ạ à? nên nhà đầu tư chúng ta đang bị mắc một số cái sai lầm phổ biến đó là chúng ta đi nghe các thông tin vậy thường nghe các thông tin hoặc là nghe gì ạ à? media thường thì thông tin đã bị bóp méo và chúng ta thấy là chúng ta phản ứng tới chậm chạp hơn rất nhiều thế thì công ạ câu chuyện các bạn các bạn có thể comment nhá trong giai đoạn vừa rồi tức là giai đoạn này này <clears throat> thì thấy bình thường mọi người cứ nói rằng chứng khoán Mỹ tăng À, thì thị trường chứng khoán tăng nhưng cái này thực tế nó không phản ánh đúng ạ không phản ánh đúng thị trường nhá cái này nó không phản ánh đúng thị trường bởi vì chứng khoán Mỹ tăng thì thực tế là chúng ta có cái phản ứng mà thậm chí là có lúc kéo lên để làm gì ạ có lúc thị trường kéo lên để xả chứ phải kéo lên để kéo lên nó chỉ nghe dựa vào thông tin để kéo lên để tiếp tục kéo lên thôi ạ để kéo lên và sau đó để xả giống như hôm qua chúng ta thấy các thông tin về gì ạ thông tin về cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là họ bảo họ mua rất nhiều lượng cổ phiếu bạn nhìn không ạ họ mua nhiều cổ phiếu nhưng rõ ràng gì ạ à, các bạn thấy là họ bán ra thì trước khi mà chúng ta phân tích kỹ về cái chỉ số thì bạn các anh chị em có thể share chia sẻ video cho Dũng một like ở dưới đúng không ạ hãy cho Dũng một like đúng không tại vì uh, Dũng muốn có năng lượng hơn Dũng muốn có gì ạ có để truyền cảm hứng cho anh chị em trong quá trình đầu tư hơn thì mọi người sẽ cho Dũng một like đúng không ạ hãy cho Dũng một like để Dũng bắt đầu chia sẻ với chúng ta ok hãy cho Dũng một like thế bây giờ thì ạ à, chúng ta sẽ thấy là sẽ có hôm nay thì một số bạn có hỏi Dũng là nên làm gì lúc này thế thì những cái bạn mà học viên của Dũng thì Dũng khuyến nghị là nên bán hết ra tại sao lại bảo bê tích cực lại bán hết ra bởi vì các bạn hiểu đơn giản là nếu các bạn nào học về Dũng thì theo tại sao nhá giả sử ngày mai hay tuần sau nó tăng hay là tuần, tuần sau nữa tăng thì ví dụ lý do tại sao phải bán ra đấy đây là câu chuyện là lại tại sao phải bán ra bởi vì cái điều đầu tiên đó, các bạn thấy rằng là nếu chúng ta nhá nếu chúng ta ở trong cái đầu này này chúng ta cứ phải suy nghĩ phải mài mê phải lo lắng vào cái cổ phiếu chúng ta thì chúng ta còn bình tĩnh để đầu tư không ạ chúng ta không còn bình tĩnh để đầu tư chúng ta không có và trên thị trường thì có những cổ phiếu nó tốt và có những cổ phiếu nó không tốt vậy chúng ta cứ toàn tập trung vào những cổ phiếu của chúng ta nó đang không tốt hoặc là cái cổ phiếu chúng ta nó làm cho mỗi một ngày chúng ta gì ạ bị tâm lý và dẫn đến phân tâm và khi phân tâm thì dù là bạn có nắm giữ cổ phiếu thì dù nó có hồi các bạn không bán ra đúng không ạ và cuối cùng lại giảm tiếp và anh chị em đã mắc cái trường hợp này comment số 2 đấy, thế thì ở đây chúng ta là cái điều thứ hai là dũng muốn nhấn mạnh một cái điều quan trọng nhất là các bạn gì ạ nếu còn giữ được tiền thì chúng ta còn cơ hội đúng không giữ được tiền thì chúng ta còn cơ hội còn không giữ được tiền thì cơ hội chúng ta không còn nữa nên dù các bạn có giữ được 100 triệu 200 triệu giả sử các bạn chỉ cần giữ được 100 triệu thôi thì sau khi các bạn theo dõi các bạn hiểu về cái phương pháp của DVD Dũng sẽ chia sẻ cho bạn nhiều kiến thức nữa thì các bạn thấy rằng là các bạn có thể thành công được và khi các bạn thành công tự mình đưa ra quyết định tự mình hiểu rõ về thị trường thì dù là bạn có 100 bạn vẫn có thể quay trở lại bạn đầu tư lại có thể là lúc đấy bạn vay vốn có thể lúc đó bạn sử dụng đòn bẩy tài chính nhưng quan trọng nhất là vẫn là kiến thức và trải nghiệm kinh nghiệm của bạn thế nên vấn đề không phải là của bạn có bao nhiêu tiền và cái vấn đề ở đây là bạn cần phải gì ạ phải có đủ cái năng lực để bạn đầu tư chứ không phải là bạn có bao nhiêu tiền bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này cái quan trọng là không phải có bao nhiêu tiền mà quan trọng là có đủ năng lực để đầu tư nên lúc này là lúc mà chúng ta đứng ngoài đứng ngoài để quan sát xem là cái cổ phiếu nào mạnh nhất cổ phiếu nào tốt nhất cổ phiếu nào dẫn dắt thị trường dòng nào tuyệt vời nhất thị trường nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng không thể phân biệt cổ phiếu nào đang yếu thị trường bây giờ chúng ta sẽ tí nữa chúng ta sẽ phân tích thị trường để các bạn nhìn thấy cũng chỉ cho các bạn tất cả những cái nhỉ chúng ta gọi là những cái bí mật và các bạn thấy không ai tiết lộ ở đây chúng ta sẽ quay trở lại một cái biểu đồ đấy các bạn nhìn thấy không ạ bao nhiêu bạn đã thấy rằng là Dũng đã phân tích chỉ số DXY đạt đỉnh nếu các bạn biết được cái điều này nghe theo dõi được video này thì các bạn có thể comment đúng không ạ DXY đúng không ạ tức là DXY là cái chỉ số của đồng USD và khi cái chỉ số này tăng tiếp tục tăng tiếp tục tăng nó làm cho đồng tiền Việt Nam mất giá và khi mất giá thì chúng ta phải bán ngoại tệ ra và khi mất giá thì dòng tiền nước ngoài sẽ làm gì ạ dòng tiền nước ngoài người ta rút ra khỏi Việt Nam và khi mất giá thì chúng ta cần phải tăng lãi suất vậy khi cái đồng này nó tăng này thì chúng ta thấy là nước Mỹ là nước được hưởng lợi nhất bởi vì đồng tiền có giá nên họ sử dụng tiền của họ để đi mua được nhiều hàng hóa hơn trong khi đó chúng ta thấy rằng là chúng ta một là chúng ta cần phải tăng lãi suất mà khi tăng lãi suất thì điều gì diễn ra khi tăng lãi suất thì rõ ràng là chi phí cao hơn lãi suất liên ngân hàng cao hơn và thậm chí là nợ xấu cao hơn khi mà bán thì à, bán USD thì chúng ta thấy dự trữ ngoại hối càng ngày càng thấp đi dự trữ ngoại hối càng ngày càng yếu đi và dẫn đến chúng ta sẽ thấy là lại tiếp tục dẫn đến là không đảm bảo dự trữ ngoại hối thì nhà đầu tư nước ngoài người ta không đầu tư vào và thậm chí là đã ảnh định ảnh hưởng đến an ninh về tiền tệ của Việt Nam tiếp theo là gì ạ khi mà cái đồng này tăng thì rõ ràng người ta sẽ bán bán cổ phiếu đi ạ bán những tài sản rủi ro đi nên nhà đầu tư nước ngoài bán dòng vậy bây giờ chúng ta thấy là rõ ràng những cái điều này chúng ta nhìn thấy trên này à, chúng ta biết là khả năng đạt đỉnh đạt đỉnh các ạ vậy để biết rằng chu kỳ này khi nào kết thúc thì chúng ta có thể thấy rằng là thực tế là Mỹ lãi suất có thể vẫn cao nhưng khi nào kết thúc thì cái đường này này nó tạo ra mẫu hình vai đầu vai đúng rồi đây là Phạm Tiến rất là chính xác vai đầu vai nó hình thành mô hình vai đầu vai tức là nó tích lũy ở trên cái vai này của thời gian sau đó nó tiếp tục đi xuống sau đó nó tiếp tục đi xuống thì chúng ta thấy là ngân hàng nhà nước có thể thấy rằng là lúc này chúng ta thấy là nếu nó tích tiếp tục tích lũy tiếp tục đi xuống thì việc mà chúng ta gì ạ một là chúng ta bơm tiền ra được không nhà cả nhà lúc này thì chúng ta thấy là việc mà bơm tiền của chúng ta hoặc là chúng ta có thể mua thêm ngoại tệ bởi vì lúc này lúc này nhà đầu tư nước ngoài dòng tiền nước ngoài họ làm gì ạ dòng tiền nước ngoài họ sẽ đổ vào Việt Nam bởi vì họ đang sử dụng USD mà USD mất giá thì họ sẽ không đầu tư vào được Việt Nam được gì ạ à? họ không đầu tư Việt Nam thì họ giải ngân Việt Nam thì họ cần phải gì ạ giữ được cái gì ạ được cái USD ở mức mạnh nhất giữ được USD mạnh nhất nên rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng sẽ có một lượng nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua dòng chứ không phải là bán dòng các bạn hiểu chưa ạ Dũng giải thích như này các bạn hiểu đơn giản đúng không ạ nếu bạn hiểu thấy đơn giản comment Dũng số 3 Dũng sẽ không phân tích mang tính chất là gì ạ nó hàm lâm để các bạn thấy rằng là cái cách phân tích này là nhà đầu tư có thể các bạn học lớp 5 các bạn có thể học để hiểu được chứ không nhất thiết phải là uh, nhà đầu tư nào đó phải hiểu kinh tế vĩ mô thế thì bây giờ cái tỷ giá nó giảm thì lúc này chúng ta sẽ thấy là sẽ có làn sóng để gì à, nhà đầu tư người ta vào nhưng bây giờ chúng ta biết rằng là họ vào ngay bây giờ chưa thì thực tế là họ cũng chưa biết rằng là cái tỷ giá này nó còn ổn định ở đây cao không nhưng nếu mà Dũng quan sát ở đây Dũng sẽ thấy được rằng là cái khả năng là nó tạo ra cái vai mà nếu cái vai mà nó gãy thì chắc chắn nhà đầu tư sẽ nước ngoài sẽ vào đơn giản thôi nếu cái vai nó gãy thì chắc chắn nhà đầu tư nước ngoài nó vào và cái này chúng ta dự đoán trước được thị trường đấy chúng ta dự đoán được trước thị trường chứ không phải là chúng ta cũng thấy thông tin mà nó xảy ra thì chúng ta mới tham gia thì thường là chúng ta đi muộn đi muộn rất là lâu ạ đấy thì chúng anh hiểu đơn giản anh chị em hiểu đơn giản như vậy ạ nên bây giờ chúng ta sẽ gì ạ để hiểu rõ được thì nhưng bây giờ chúng ta nói là tích cực thì chúng ta không phải là mua lúc này đâu nhá và Dũng sẽ để cho anh chị em nhìn đến góc độ là mua cái gì một số anh chị em có nói rằng là bây giờ thị trường chúng ta sẽ giống như năm 2008 Dung nghe một số các diễn đàn nói là thị trường bây giờ giống 2008 sau đó nó khủng hoảng sau đó nó có vấn đề thì chúng ta phải hiểu đơn giản là mỗi giai đoạn thị trường khác nhau chu kỳ thị trường bây giờ ngắn hơn rất nhiều bạn nhé chu kỳ thị trường bây giờ ngắn hơn rất nhiều à, chu kỳ thị trường còn ngắn hơn rất nhiều thực tế đợt này nó sẽ tiếp tục tạo ra thông tin để gì ạ để tạo ra khoảng loạn và có những thông tin thật các bạn nhá có thông tin thật có thông tin giả thông tin thật là nó tạo ra để nhà đầu tư bán tháo nhá thông tin thật là thực ra cái thông tin giả chữ lại thông tin giả nó tạo thông tin để nhà đầu tư bán tháo và người ta mua cổ phiếu người ta thấp còn thông tin thật là cái thông tin mà đúng là như vậy nhưng với nhà đầu tư tổ chức người ta không gì ạ à, mua lại chẳng hạn chúng ta thấy là nếu cổ phiếu giảm sâu giảm sâu mà đấy à nếu cổ phiếu giảm sâu thì điều gì ra nếu cổ phiếu giảm sâu mà chủ tịch doanh nghiệp họ không mua vào thì thông tin đấy là thật hay giả tức là cái thông tin thật bán ra xấu bán ra là thông tin mà nó thật nó xấu thật chứ không phải xấu giả anh em hiểu không ạ chúng ta chỉ cần đơn giản là cổ phiếu giảm mạnh cổ phiếu giảm mạnh mà bên gì ạ à? bên cái chủ tịch hội đồng quản trị người ta không bán ra người ta không mua vào bởi vì họ thấy là xấu họ không mua vào hoặc là năng lực giải trị họ yếu và thông công ty của họ thực sự không đáng để mua vào nữa nên họ không mua vào nhà mình hiểu không hello nhà mình hiểu điều này không tức là cái công ty họ đang bị gì ạ à? côn margin họ không mua vào họ không mua vào thì rõ ràng là họ đang có vấn đề về tài chính hoặc là gì ạ à? họ thấy công ty của họ lởm quá họ không mua vào nên rõ ràng là công ty chứng khoán bắt buộc phải bán ra mà công ty chứng khoán bắt buộc phải bán ra thì rõ ràng thông tin đấy là thông tin gì giả à? rồi còn thông tin thật nữa là gì ạ à? cổ phiếu thì à, công ty giả là cổ phiếu bị côn margin nhưng không phải là do chủ doanh nghiệp nha các bạn không phải là do chủ doanh nghiệp mà do nhà đầu tư thì lúc này nó đưa ra thông tin để họ mua vào nên cái này nhà đầu tư rất là khó để nhận biết được thật hay giả lẫn lộn như này các bạn hiểu rõ không ạ ở đây các bạn thấy đấy là đây có một bạn nói là bạn Nguyễn Đức Bình chưa nói là hạ lãi suất nhưng cái biểu đồ đang phân phối thế thì ở đây chúng ta hiểu đơn giản nhá đây cái cái này là cái mà nó rất là hay dũng phân tích cái này cũng thấy là rất là thú vị để các bạn thấy được là nếu chúng ta dự đoán về về kinh tế tài chính về kinh tế vĩ mô nó không đúng như chúng ta đang nhìn thấy của kia giả sử các bạn theo dõi các uh, kênh thông tin mà mọi người bảo lạm phát tiếp tục tăng lạm phát tiếp tục tăng và uh, tới đây tỷ giá cái đồng u tỷ giá từ Mỹ tiếp tục tăng lãi suất để cho cái gì ạ à? để cho cái lãi suất bắt đầu ở mức cao để giảm cái lạm phát nhưng tuy nhiên chúng ta hiểu đơn giản là Fed tăng lãi suất bao nhiêu phần trăm ạ từ đầu năm bây giờ anh chị em thấy là Fed tăng lãi suất bao nhiêu phần trăm đấy chúng ta hiểu đây này này từ đầu năm Fed tổng Fed mà tăng lãi suất anh chị em thấy tổng đã lên đến 5 phần trăm chưa tức là trong tất, tất cả các đợt tăng lãi suất thì Fed tăng bao nhiêu phần trăm đấy thế thì bây giờ chúng ta thấy là khi mà chúng ta nhìn thấy là lãi suất của Mỹ tăng chưa đến 5% hay là 4% đó nhưng cái chỉ số này này thì nó lại tăng bao nhiêu ạ từ 92 ví dụ cho từ 92 đi ạ cứ lấy từ 92 cho dễ hay từ 90 đi mà nó lên đến 114 từ 90 lên 114 thì rõ ràng là gì ạ rõ ràng là các nhà đầu cơ họ sử dụng thông tin phép tăng lãi suất để đầu cơ chỉ số USD phải không bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này ạ à? để họ đầu cơ chỉ số USD nên ở đây chúng ta hiểu đơn giản rằng là khi mà Fed bắt đầu giảm lãi suất thôi vẫn tăng giảm tăng thôi chỉ cần giảm tăng thôi USD cái DI, DI nó sẽ giảm trước bởi vì nó mang tính đầu cơ và với cái cách phân tích này thì gần như là chúng ta thấy là học về kinh tế vĩ mô không thể hiểu được không thể phân tích được cái điều này bởi vì cái chỉ số này nó phân phối mà chúng ta chỉ xem về cái chế kinh tế vĩ mô theo dựa dạng là dựa vào phép tăng lãi suất thì cái này nó không giải thích được à, vấn đề nó dạng giảm tốc độ tăng rồi nên cái chỉ số này đã đạt đỉnh và nó giảm trước nên thông tin là thông tin nó vẫn tăng nhưng rõ ràng là chỉ số này nó sẽ giảm giảm mạnh hơn thì ở đây chúng ta hiểu đơn giản là thông tin cổ phiếu vẫn lợi nhuận tốt đấy có nhiều cổ phiếu thông tin lợi nhuận tốt nhưng nó đã gì ạ à? đi xuống đấy thì hello các bạn rõ chưa hello thế thì ở đây Dũng sẽ nói các bạn đấy là cách mà để phân tích về cái chỉ số nó không phức tạp đâu và thông tin thì bao giờ nó đi sau các bạn nhớ là thông tin bao giờ đi sau chẳng hạn như và thứ hai là cái thông tin nhá thông tin ở trong giai đoạn này này các bạn nhớ này trong giai đoạn này thông tin mua cổ phiếu hoặc là thông tin uh, của các cổ phiếu đang bị bị, bị côn margin đó thì phần lớn là gì ạ hội đồng quản trị hay là chủ tịch mua vào đa phần sẽ là công ty giả giả tức là họ mua nhưng họ mua một phần thôi chẳng hạn như Novoland các bạn thấy là họ mua bao nhiêu ạ họ mua bao nhiêu ạ à? họ bao nhiêu cổ phiếu họ có đưa ra nhưng họ mua được hai triệu cổ phiếu trong một số lượng rất lớn đúng không hay là chúng ta nhìn thấy là DG họ bảo họ mua nhưng thực tế họ bán ra đấy họ mua họ bán ra đúng không chúng ta họ mua nhưng trong, trong đó công, công ty Thiên Tân họ bán ra hết sạch cổ phiếu và thứ hai là họ giải chấp tức là họ có phải là dùng cổ phiếu để giữ tức là chúng ta hiểu là dùng cổ phiếu để để, để giữ cho doanh nghiệp thuộc về mình không hay họ mang cổ phiếu ra để thế chấp hết ngân hàng đấy họ mang cổ phiếu ra để thế chấp ngân hàng nhưng thực tế là họ không thế chấp ngân hàng bởi vì ngân hàng nó khó hơn nên họ có một cái bài đó là không phải thế chấp ngân hàng thế chấp công ty chứng khoán cho đó gì ạ cho nó dễ nên khi mà thế chấp cho công ty chứng khoán thì rút được tiền ra vì rút được tiền ra để tiêu xài để cất đi nên cổ phiếu mới bị gì ạ conversion còn nếu mà rút tiền ra tức là nếu mà chúng ta thế chấp cổ phiếu trong công ty chứng khoán thì chúng ta có bị làm sao không ạ bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này thế đâu ạ bao nhiêu bạn hiểu rõ đây này là sử dụng có thì ở 50 triệu cổ phiếu uh, DG Dũng thế chấp cho các công ty chứng khoán hàng trăm công ty chứng khoán hàng mấy chục công ty chứng khoán đấy thế chấp cho mỗi công ty được một lượng cổ phiếu rất là lớn sau đó thì cổ phiếu nó lên đến đỉnh thì mình làm gì ạ à? mình mình làm gì cổ phiếu lên tám chín mươi làm gì ạ à? mình thế chấp xong lên tám chín mươi làm gì mình làm gì ạ à? thế chấp sau thì mình rút tiền ra đấy nó rút tiền ra vì rút tiền ra hoặc là gì ạ à? khi họ rút tiền ra đúng rồi đây là cổ phiếu này đấy các bạn nhớ là hôm trước Dũng cũng nhớ là cổ phiếu này ngày xưa Dũng nói các bạn là cổ phiếu này và cổ phiếu này ngày đó Dũng làm ở công ty một công ty chứng khoán khác cơ không phải là HC nó cũng bị ạ à, nó cũng bị dính đòn về cổ phiếu này đấy thế chấp như vậy rút tiền ra đây là cái cách mà chúng ta đang thấy là cổ phiếu Dũng không nói ở DG nhưng là nó làm những cái này nhá Dũng không nói cái điều này để các bạn cũng không phải là Dũng bảo nó làm nhưng chúng ta thấy là cổ phiếu FTM là nó làm theo cách đó còn nó làm hay không thì bản thân công ty chứng khoán họ sẽ biết đúng không thế thì bạn biết rằng là bạn nào làm ở công ty chứng khoán các bạn phải hiểu rõ điều này nên để tránh tình trạng là cứ tiếp tục mua cổ phiếu thì sau này cổ phiếu thành cổ phiếu rác thế bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại à, để chúng ta nhìn thấy rằng là Dũng lại quay trở lại một cái cổ phiếu STM để các bạn hiểu rõ cổ phiếu này là cổ phiếu bo cung cổ phiếu STM nó đây nó cũng như này đây là cái giai đoạn nó này các bạn nhìn này đây giai đoạn này. đấy lúc này thì chúng ta thấy là nhiều công ty chứng khoán chết giống hệt nhau và các bạn thấy là cổ phiếu này cổ phiếu gì ạ comment cho dũng cái ạ nào cổ phiếu này cổ phiếu gì đấy thế thì từ cái cổ phiếu này thì chúng ta có suy luận ra được cái cổ phiếu này không các bạn nhìn thấy rõ chưa từ cổ phiếu đấy thì Dũng có thể suy luận ra cổ phiếu này được chưa đấy nên lý do tại sao biết cổ phiếu này phải bán ra rất gấp đúng không các bạn nhớ không sau đó từ cổ phiếu này có bạn có suy luận ra cổ phiếu này không ạ nên nhà đầu tư chúng ta phải mất tiền gì ạ à? mất tiền rất là oan uổng bởi vì chúng ta chỉ thích nghe theo phím à đấy rõ ràng là chúng ta nhìn đấy ai cũng biết đúng không ai cũng biết mà chỉ có ít nhà đầu tư không biết thôi ạ đúng không thế thì hỏi là hay là CDO đấy thì thì đây là cái bài toán mà mong rằng anh chị em học và theo dõi kênh của Dũng là phải biết được chứ bây giờ mình lại bị mất tiền một cách oan uổng như vậy thì đây là cái kịch bản rất là đáng tiếc với những nhà đầu tư không biết được vậy đây chính là nhóm mà chúng ta cần phải tránh xa đợt này được chưa tránh xa đợt này Dũng bảo các anh chị em tránh xa thì mình đã hiểu rõ chưa nên khi mà Dũng nói cổ phiếu này thì một số các bạn cũng bảo là gì ạ bảo gì một số nhà một số các đồng chí cũng bảo là Dũng là tại sao ông này cứ suốt ngày nói cổ phiếu đó suốt ngày nói cổ phiếu đó suốt ngày nói cổ phiếu đó thì bây các bạn đã hiểu rõ chưa nếu anh chị em hiểu rõ thì comment là hiểu rõ ạ tức là tại sao Dũng lại nhắc đi nhắc lại cảnh báo đi cảnh báo lại mà mọi người cứ thấy là nghe như vậy thì có một số anh chị em lại khó chịu vậy tại sao ông này cứ nói mãi cổ phiếu này thì đấy là lý do các bạn hiểu rõ rằng là Dũng cảnh báo một cách gián tiếp để các bạn hiểu rõ đấy những bạn nào học từ Dũng rồi thì các bạn kiểu gì cũng biết nhưng một số các bạn không biết thì các bạn thấy rằng là đây chính là cái đáng tiếc của chúng ta thế là đáng tiếc cực kỳ đáng tiếc với chúng ta bởi vì chúng ta không hiểu rõ về cái bảng cổ phiếu như thế này thì bây giờ chúng ta quay trở lại thị trường để chúng ta phải phân biệt rất là rõ như thế này. Tóm lại là rất nhiều cổ phiếu nó như vậy đấy Đấy thì chúng ta thấy là những nhóm cổ phiếu này cũng dạng như vậy thôi. Thế thì bây giờ chúng ta thấy rằng trên thị trường cái nhóm cổ phiếu này bắt đầu nó xuất hiện nhiều hơn rồi. Nha, nhiều hơn rồi. Nên nhà đầu tư thì chúng ta phải hiểu rằng là nếu phân tích cổ phiếu này thì các bạn sẽ thấy là các nhóm nhà này sẽ bị thua lỗ rất nặng nhá Dũng sẽ phân tích này các bạn này đây là các nhóm này sẽ bị thua rất nặng này các bạn nhìn thấy cổ phiếu ví dụ đấy nhá đây là nhóm mà phân tích theo kiểu này sẽ bị thua rất nặng các bạn nhìn thấy đây là biểu đồ không ạ nếu bạn nhìn thấy thì comment cho Dũng là nhìn thấy sao Dũng chỉ cho các bạn thấy là các nhóm nhà đầu tư phân tích kỹ thuật này sẽ lỗ rất nặng luôn ạ nhóm nhà đầu tư phân tích kỹ thuật kiểu này là lỗ tức là nó không có biểu đồ nên không thể biết rằng cổ phiếu bao cung không thể biết được cung cầu nên người ta chỉ vẽ được cái biểu đồ này thôi mà ACD RSI thêm cái RSI vào thì nhóm này được nhóm này là phân tích kiểu này là kiểu gì cũng lỗ đấy các bạn hiểu rõ tại sao mấy ông phân tích kỹ thuật lỗ chưa các hiểu rõ tại sao mấy ông cân phân tích kỹ thuật chỉ sóng chỉ chỉ số thôi là họ thua lỗ và chúng ta bảo là phân tích kỹ thuật nó sai bởi vì chúng ta không hiểu rõ về cái quy luật của nó không hiểu rõ năng quy luật của nó không hiểu rõ về cung cầu nên nếu một cổ phiếu mà chúng ta cho như là cổ phiếu PDR mà chúng ta bỏ cái phần dưới này đi là chúng ta không biết bao cung và không biết bao cung thì chúng ta làm sao mà biết là cổ phiếu này rơi tự do thế đấy chính là lý do tại sao nhóm phân tích kỹ thuật vẫn chết như thường bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này hiểu rõ rồi thấy rồi comment số 2 tức là chúng ta nhìn chỉ nhìn thấy là nhìn thấy biểu đồ thôi và chúng ta kết luận rằng là em cũng phân tích kỹ thuật nhưng tại sao em học kỹ thuật mà em bị thua lỗ tại sao em học kỹ thuật mà em phá sản bởi vì họ không sử dụng VSI Dũng không chê cái này nhưng đây là cái lúc này chúng ta hiểu rõ tại sao Dũng lại biết trước biết rất rõ là thị trường cổ phiếu nào đất cổ phiếu nào sẽ như nào các bạn thấy không ạ biết rõ là cái đề DX nó là đỉnh và Dũng có anh chị em nào có nhớ là Dũng phân tích cái đồng Bitcoin nó là đỉnh từ một 60.000 hay bao nhiêu đấy 6.000 60.000 ở cái đỉnh cao nhất của nó ấy. mà có một cái buổi tối buổi sáng Dũng phân tích bảo tôi không phân tích tôi không hiểu về Bitcoin nhưng tôi thấy rằng là Bitcoin đạt đỉnh và buổi sáng hôm đấy Dũng phân tích cho gì ạ một trên cái kênh của Dũng á không biết là các bạn nào có theo dõi video đó không thì Dũng sử dụng VSA là Dũng biết được Bitcoin thôi ạ nên ở đây chúng ta là chúng ta có thể hiểu rõ rằng là chúng ta phân tích được từ đồng USD từ Bitcoin từ phái sinh thậm chí là phân tích chứng khoán thì đó là đương nhiên rồi thế bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại tại sao chúng ta lại nhắc đi nhắc lại cái cổ phiếu bao cung đấy báo cáo tài chính thì ờ, tới đây chúng ta sẽ được học phân tích báo cáo tài chính theo cách DVD anh yên yên tâm như vậy nha. yeah báo cáo tài chính thì anh chị em phân tích nếu báo cáo thành tính và phân tích mà thiếu dòng tiền thì cứ đi hết tại vì bây giờ tất cả các công ty chứng khoán là à, công ty nó nó làm giả báo cáo tài chính là gì ạ là nó sử dụng các công ty con rất nhiều công ty con để nó tạo ra gì ạ báo cáo tài chính giả tức là công ty con nó nó nó nó, nó tạo lên sau đó mua mua sau đó gì ạ tạo ra doanh thu ảo chúng ta có bùng nợ bao nhiêu bạn hiểu rõ đấy ạ thế thì nếu mà chúng ta phân tích báo cáo tài chính mà mà nó không có dòng tiền tức là dòng tiền đang bị âm hoặc là không có dòng tiền thì tất cả cái công ty đó là đều có gì hết đấy chúng ta chỉ hiểu đơn giản thôi báo cáo tài chính có hay đến mới lợi nhuận có hay đến mới mọi thứ có tuyệt vời đến mới nhưng tất cả nó gì ạ không có dòng tiền đặc biệt là cuối năm hết chu kỳ nó không có dòng tiền tức dòng tiền tức là cái cái, cái, cái linh, lưu chuyển tiền tệ nó không có đấy phân tích nó chỉ đơn giản thế thôi ạ à. mà chúng ta cứ đoán thường chúng ta cứ vẽ tương lai là tương lai cổ phiếu này có cái này tương lai cổ phiếu có kia nhưng dòng tiền nó hoạt động nó không có thì đấy là công báo cáo lở hết nhưng tuy nhiên có những giai đoạn nó cũng lừa được chúng ta đấy, có dạng nó lừa chúng ta bởi vì lúc đó đang tính động cơ rất cao thì sẽ có thời gian chúng phân tích cái này có video đặt đỉnh các bạn xem nhá bạn uh, có thể vào search video đặt đỉnh chúng có ghi là Bitcoin có có để hôm nào gửi cho anh chị em biết rằng tại sao chúng lại biết Bitcoin đặt đỉnh là như vậy để các bạn thấy rằng là chúng ta phân tích được chứ không phải là chúng ta um, nói một cách bừa bãi thế thì ở đây chúng ta thấy là vàng dũng cũng phân tích được nó đúng là đỉnh luôn thế thì câu chuyện ở đây là không phải là dũng phân tích được mà các bạn cũng có thể phân tích được ai cũng phân tích được bao nhiêu bạn học VSA rồi có thể phân tích được cái đỉnh của các chỉ số comment số 1 đúng không ạ để cho các bạn thấy là thực sự mọi thứ nó rất là dễ nó dễ nó không quá là khó như chúng ta biết đâu ạ mà phần lớn chúng ta không muốn học hoặc là chúng ta không để ý không tập trung đấy ạ các bạn thấy được là nếu các bạn phân tích học được VSA bạn hiểu luôn là các bạn nhà mình có nhìn thấy anh chị em nào mà phân tích được đỉnh thị trường á đấy, thì các bạn thấy là Dũng tin chắc là rất nhiều người bạn đã có thể phân tích được đấy đấy là cách đơn giản thì bây giờ chúng ta quay trở lại cái phân tích sâu của cái thị trường hôm nay để các bạn thấy là tôi muốn gửi cho các bạn để các bạn thấy là mọi thứ nó dễ nhưng dễ không phải là chúng ta theo theo kiểu nhiều phao phím hàng và chúng ta phải sử dụng cái trí tuệ của chúng ta bây giờ chúng ta nhìn thấy là hôm nay cổ phiếu gì ạ à? HCM giảm mạnh Cancelim cũng tuyệt vời nhưng Cancelim phải áp dụng về Việt Nam nha. An Cancelim thì trên cái biểu đồ Cancelim thì nó chúng ta chuyển sang lim từ gì ạ ở Cancelim nó có một cái cái cái nhược điểm đó là gì ạ các bạn biết nhược điểm của Cancelim là gì không ạ các bạn comment ạ Bây chúng ta sẽ phân tích này ở đây chúng ta thấy là cái cổ phiếu HCM nó giảm mạnh chúng ta chưa biết rằng cổ phiếu này sau này như thế nào đâu ạ cái phần này thì chưa rõ đến thời điểm này chưa rõ nha chưa rõ cái PS có thể là PS có thể chưa chúng ta phải xem kỹ hơn nữa thế bây giờ chúng ta nhìn thấy là khi mà cái cổ phiếu này nha, khi cổ phiếu nó giảm sàn thì bây giờ chúng ta phải đánh giá xem là cái nhóm cổ phiếu này chúng ta cũng chưa biết đâu ạ tuy rằng nó rẻ nhưng bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là bây giờ chúng ta biết rằng là HCM nó có bị ảnh hưởng bởi vì nó cho các công ty chứng khoán nào vay không chúng ta không biết đúng không có thể một vài hôm nữa đã có thông tin nên chúng ta thấy là một cổ phiếu tự nhiên giảm sàn thì chúng ta có nên mua tích sản không một cổ phiếu nó giảm mạnh hơn cổ phiếu khác thì chúng ta mua tích sản không đấy câu hỏi đầu tiên là gì ạ thế thì nếu mà những cái cổ phiếu mà nó được giảm, dạ, giảm mạnh giảm mạnh mà cho nó chưa biết thì rõ ràng là những cổ phiếu đó nó phải có một cái gì đó mình cho ta không, không biết được cả. À. nên nếu chúng ta lựa chọn mua cổ phiếu mà chưa rõ xu hướng chặn chúng ta lựa chọn cổ phiếu này mà chưa rõ xu hướng thì rõ ràng chúng ta sẽ gặp giảm và thậm chí là giảm sâu rất là nặng và đấy chính là chúng ta rất là nguy hiểm thế thì dù là các bạn thích sàn hay là mua cổ phiếu chung mình ra xuống thì những cái bần mà chúng ta mua trước này này thì rủi ro rất là cao bởi vì cái cổ phiếu này hôm qua nó cũng giảm vừa vừa hôm nay nó giảm sàn hay sao và đấy cái việc mà nó giảm vừa mà tự nhiên giảm sàn hôm nay thị trường tốt không ạ các bạn thấy hôm nay thị trường tốt không theo các bạn hôm nay thị trường tốt không hôm qua thì nó giảm tí không mạnh lắm nhưng hôm nay lại giảm sàn thì rõ ràng chúng ta thấy là việc để mua cổ phiếu thấy nó tốt là tốt là do chúng ta nghĩ rồi hay là chúng ta thấy là kể cả Hòa Phát nhiều công ty đang khuyến nghị mua thì thực tế thì nó có thể tạo đáy ở đây nha ví dụ nó có thể tạo đáy ở đây cứ cho là tạo đáy ở đây đi nhưng nếu trong trường hợp tạo đáy ở đây thì cổ phiếu này để nó tạo ra một trend á, thì nó phải mất từ 1 đến 2 năm đấy khoảng một năm đấy. nếu mà sớm thì phải mất 6 tháng không thì khoảng một năm vậy nếu trong trường hợp chúng ta nếu với tình hình như vậy chắc phải mất một năm vậy một năm như này mà nó lên đến đây nó giảm xuống lên đây giảm xuống thì theo cả nhà gửi tiết kiệm ngân hàng nó tốt hơn hay là đi mua cổ phiếu này tốt hơn đúng không mua, mua cổ phiếu ngân hàng tức là chúng ta vào gửi tiết kiệm ngân hàng nó vừa an toàn khi mà các bạn mua cổ gửi ngân hàng nó vừa an toàn nhé cái thứ hai là các bạn cũng phải hiểu đơn giản là gì ạ nếu mà thị trường hồi phục thì có phải là cái cổ phiếu này hồi phục không hay là biết đâu nhóm cổ phiếu ngân hàng nào nó hồi phục thì sao đúng không biết đâu có một cổ phiếu ngân hàng nó hồi phục thì sao thì chúng ta mua cổ phiếu đó thì chúng ta có thể lãi được 20 ba phần trăm còn cổ phiếu này có thể lên nhưng nó lại giảm tại vì nó chưa lên ngay được lại giảm nhưng vì bạn không biết lướt sóng nên bạn có mua xong lại giảm mua lại giảm đúng không ạ bởi vì bạn không có kỹ năng để lướt sóng nên việc mà mua cổ phiếu trong đoạn này nó rủi ro không ạ tôi mua xong lại gặp cản này nếu nó hồi nha ví dụ chúng ta gọi là cái góc độ là nó hồi thì mua xong nó lại giảm mua xong lại giảm thì mất rất nhiều rủi ro đấy thế thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta sẽ nhìn thấy rất là nhiều cái nó rủi ro này nó nó nó gần như nó tạo ra cái sự cộng hưởng tạo ra cái phản hồi nhau thế thì ở đây chúng ta thấy là từ cái cổ phiếu như là PDR đấy nó sẽ tác động đến gì ạ bây chúng ta nhìn nhá nhìn góc độ từ PR tác động đến gì ạ PR nó có phải tác động đến cổ phiếu khác không HCM ví dụ thế có tác động HCM nó có tác động đến SSI không chắc chắn bọn nhóm này sẽ mua nó tác động với VND không không có kiểu gì cũng cho cầm cố đó thế thì rõ ràng là tài sản của những doanh nghiệp này đã đang bị ảnh hưởng tại vì cầm cố là bị ảnh hưởng và nó tác động gì ạ thế thì Novoland đó Novoland nó có tác động đến SSI không chúng ta xem là vài hôm nữa nó sẽ Colmazin nó sẽ thể tự tự cho chúng ta biết có thể có có thể không nha và chúng ta cũng thấy là tác động rất nhiều các công ty chứng khoán cho vay và khi tác động như vậy mà không bán được thì công ty chứng khoán đang bị lỗ đúng không nó đang giải chấp thì đang bị lỗ mà lỗ thì cổ phiếu chứng khoán nó lên được không các bạn hiểu rõ chưa nếu mà lỗ thì cổ phiếu chứng khoán lên được không nhưng ở đây chúng ta thấy là những doanh nghiệp bất động chứng khoán mà nó không khỏe nhá doanh nghiệp chứng khoán nó không khỏe thì nó làm sao ạ một vài doanh nghiệp chứng khoán nó không khỏe thì nó làm sao nó có thể dẫn đến là gì ạ phá sản nha một vài công ty chứng khoán nó nó nó không khỏe dẫn đến phá sản ngày trước có nhiều công ty chứng khoán ở Hàn Quốc vào Việt Nam không hiểu luật này dẫn đến gì ạ gần như là sau mỗi lần hoạt động là bay đi hết vốn chủ sở hữu các bạn nhá bay hết sạch vốn chủ sở hữu thế thì các bạn phải hiểu rõ nên nếu mà như vậy thì trong thời điểm này nó đang hoảng loạn như này thì chúng ta có nên để mua tích sản hay không các bạn hiểu rõ chưa tức đang hoảng loạn như này chúng ta không biết thằng thằng nào khỏe thằng nào yếu mà chúng ta cứ mua để những cái côn margin như này mà côn margin thì nó ảnh hưởng vậy côn margin thì nó có ảnh hưởng đến ngân hàng không à bây giờ chúng ta lại bây giờ nó có ảnh hưởng đến ngân hàng không anh chị em bây giờ chúng ta có biết rằng là Novoland nó đang thế chấp ở cái ngân hàng nào không chúng ta chưa biết được không thế thì nếu mà giả sử như nó thế chấp một lượng lớn cổ phiếu của các ngân hàng thì chúng ta cũng chẳng biết rằng là ngân hàng đấy nó sẽ đi về đâu đúng không nên bây chúng ta nếu chúng ta biết thì chúng ta có thể tránh được nhưng không phải riêng về Novaland mà còn nhiều cổ phiếu khác nữa nên trong lúc mà nó khủng hoảng thì chúng ta làm gì ạ tức là lúc mà mọi thứ nó không trắng đen rõ ràng thì chúng ta làm gì ạ các bạn ạ tức là mọi thứ chúng ta chưa rõ ràng bởi vì rõ ràng là cái cổ phiếu đó mấy hôm trước nó rất là đẹp ai cũng nói là tốt nhưng đến hôm nó giảm đến năm sáu phiên gần như nó trắng bạc thì rõ ràng là nó ảnh hưởng đến một loạt các doanh nghiệp khác nhau vậy chúng ta quay trở lại là thế bây chúng ta là Novoland ngoài tác động đến chứng khoán này tác động đến ngân hàng còn tác động đâu nữa tác động đâu nữa đấy thì chúng ta tác động này ở đây nó cũng tác động kép nhá giả sử bây giờ Novoland nó bán cho rất nhiều các dự án và những ai đó vay của Novoland thì lúc đó thị trường bất động sản giảm hoặc là lãi suất ngân hàng đang họ không có khả năng chi trả nên nó lại tác động ngược lại đến ngân hàng đấy chúng ta gọi là mô thức phản hồi mà khi mô thức phản hồi này nó tạo ra tác động chéo và cái này nguy hiểm và thứ ba nữa là chúng ta gọi là tác động xây dựng đúng không HBC không biết có có đấu thầu cho HBC có H mua ở đây không nhưng rõ ràng xấu đúng không HBC xấu không ạ hay là chúng ta có gì ạ CTD nhìn sẽ biết ngay đúng không vậy CTD trước đây người ta bảo là rất là tốt nhưng bây giờ tự nhiên nó nó đi xuống như này thì điều gì diễn ra thế thì rõ ràng chúng ta đã nhìn thấy là cái sự sâu chuỗi giữa các ngành nghề với nhau chưa nhà mình đã hiểu rõ chưa chúng ta hiểu rõ cái điều này thì chúng ta thấy là việc mà anh chị em mua bán cổ phiếu chúng ta nên phải hiểu rõ sự mối liên hệ liên thông với nhau chứ còn bây giờ khuyến nghị chúng ta gì ạ hay là bây giờ cổ phiếu này đúng không 6 phiên liên tiếp thì nó phải liên quan đến cho ông vay nào thế chấp chúng ta chưa biết được về là ép t cái cổ phiếu này thì tính chấp của ông nào tính chấp ông nào nó phải dính giá ông nào thế chấp và bây giờ nó lên bao nhiêu thì nó về đúng bấy nhiêu đó TFT đấy chúng ta nhìn nó thế chấp đấy thì để câu chuyện ở đây đó là câu chuyện thực tế chúng ta có thể dự đoán trước thông tin nó có có thể biết trước nhưng dù do chúng ta không tư duy được thì chúng ta mới như vậy thôi thì bây giờ đấy là toàn cảnh như vậy nên bây giờ rõ ràng là gì ạ mọi thứ nó có cổ phiếu tăng có cổ phiếu xuống có tăng xuống nó chưa tạo ra sự rõ ràng trong một xu hướng nên lúc này lại tiếp tục đứng ngoài chúng ta phân tích về thị, chỉ số thị trường đi các bạn nhìn này chỉ số thị trường thế thì bây giờ nhá hôm nay tăng giá khối lượng lớn tăng giá khối lượng lớn thì theo mọi người tích cực hay không tích cực ạ tức một lượng khối lượng khối lượng khổng lồ những giá chỉ tăng được tí tức là khối lượng có thể so với hôm, hôm trước không thì rõ ràng so mấy phiên vừa đây là nó là tốt nhưng rõ ràng là nó không tăng được nhiều và thứ hai chúng ta thấy là những khối lượng ở đây tập trung rất là lớn này tập trung rất là lớn nên nó chỉ cần gì ạ à? kéo lên lên đây một chút kéo lên đây một chút thì nó là cản rất là lớn cản cực cứ lớn luôn ạ à. đúng không kéo lên đây cản lớn vậy một phiên là nó gặp cản rồi thì các bạn có nên mua ở đây không tức là một cái phiên mà nó, nó lên được một phiên nó gặp cản mà cản cản lớn cơ mà cái cản này nó chưa được bị bán tháo <coughs> cái lượng cổ phiếu này nó vẫn chưa bị bán tháo hết nên nó gì ạ à? nó có lên thì nó không gây lên được sao nhưng mình hiểu không ạ đấy đấy thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy là đỉnh sau thấp hơn đáy sau thấp hơn mà nếu cái này nó kéo hơn nó cao hơn một chút nữa giả sử đấy khoảng là đến đây thì chúng ta nhìn thấy đây là gì ạ cái vùng này là vùng gì ạ tức là đỉnh này vùng này chúng ta gọi là vùng gì ạ tức là những cái đỉnh này thấp hơn đỉnh này thấp hơn đáy thấp hơn đáy thấp hơn thì các bạn hiểu rõ rằng là cái đợt này là đợt gì ạ nếu nó có lên thì đợt này vẫn là cái đợt xuống giảm hay là trong vết A gọi là đây ạ à, nó chính là cái này là mục xu giảm tiếp nha thế thì Dũng có nói các bạn là tích cực thì có thể đáy trong một thời gian nữa bắt đầu nó ổn định nha một thời gian nữa thị trường bắt đầu ổn định thì lúc này các bạn có thể vào ok nhưng bây giờ chúng ta thấy là mọi thứ nó đang cản rất là lớn nên các bạn có vào thì nó không ổn định và các bạn mất tiền nên các bạn giữ tiền lúc này thì Dũng thấy là chúc mừng Đấy, hôm nay có một bạn học viên của Dũng là bạn mới tham gia khóa học của Dũng thôi thì bạn này đầu tư 4 tỷ hôm nay gì ạ Dũng bảo bạn bán ra thì bạn còn giữ được một tỷ hai thì Dũng xin chúc mừng bạn đó bởi vì bạn đã gì ạ đã can đảm để xử lý cái vấn đề đó Đấy, thì bạn có tâm sự là bạn rất là mới đợt này là bạn rất là chết chết chết gần như là chết suốt ngày đi làm cũng stress nên các bạn bán ra là các bạn thả lỏng nữa xong bước thứ hai là các bạn thấy là chúng ta có thời gian để chúng ta bình tĩnh lại sau đó đến khi nào thị trường bắt đầu tạo ra đáy chúng ta mua vào thì chúng ta mới tự tin nha chúng ta tự tin chúng ta đầu tư chúng ta có kiến thức chúng ta tự tin được một tỷ hai Dũng tin chắc rằng là nếu có kiến thức sau một chu kỳ Dũng dự đoán là năm 24 thôi đang dự đoán thôi còn cứ thêm thời gian tích lũy thì mình chắc chắn được thì thị trường chúng ta sẽ bước vào sóng lớn để dự đoán các bạn nhé còn đến đâu mọi cái thì Dũng sẽ phân tích kỹ hơn trong cái khóa học đầu tư như nhà siêu hạng thì Dũng phân tích lý do tại sao dự đoán không biết là các bạn có thể comment cho mọi người biết là tại sao Dũng đoán là khả năng 24 thị trường sẽ tăng vào chu kỳ lớn thế tăng với chu kỳ lớn mà chúng ta bắt đáy ở vùng này để mua được không thì không bởi vì sẽ có cổ phiếu nó sẽ không còn ở đây nữa và nhớ là sẽ có cổ phiếu nó sẽ không còn trên thị trường nữa sau từ nay đến 24 hoặc là gì ạ nó biến mất trong thời gian tới nên bạn bắt đáy bạn không biết cổ phiếu là tốt đâu đấy cái điều đầu tiên là các bạn phải hiểu rõ điều này chúng ta có thể nhìn thấy chỉ số viên index này đấy. đấy chúng ta đây là một thông tin rất tích cực nâng hạng mới nổi thì lúc nào nâng hạng thì chúng ta thấy 25 nâng hạng thì 24 sẽ lên còn với chính sách mà được nâng hạng hay không thì chúng ta phải xem nhà nước trong tới đây tới đây họ sẽ có chính sách gì nha thì đấy là một cái phần thế ở đây chúng ta cũng thấy tương tự như vậy bán bán và hồi khối lượng lớn thế thì hồi khối lượng lớn này mà giá không tăng thì nó tăng nó vẫn chưa tăng được nha khối lượng lớn thì nó chưa cạn kiệt được cái nguồn cung sau khi nếu những cái đợt hồi này khối lượng lớn và giá tăng mạnh thì ok như đợt hồi này thế ở đây để cho nó biết được khả năng thành công hay kha hay không thì chúng ta có thể phân tích một vài cổ phiếu dòng bất động sản à dòng dòng ngân hàng tại vì dòng ngân hàng có khả năng dẫn dắt cao nhất Đấy. À, thế thì câu chuyện ở đây chúng ta sẽ thấy là PV Bank thì cổ phiếu này biến động lớn biến động rất lớn các bạn nhé nhìn này biến động lớn thế thì nếu bây giờ dụ đang trường hợp là rất tích cực chứ trường hợp là cực kỳ tích cực thì nó hồi nếu giả sử rất tích cực nó hổ mà nó gặp cái cái này này thì thất bại nha gặp những khối lượng lớn như này thất bại lại giảm tiếp nên cái này là cái đây giảm tiếp và cái này nó đang bị kẹt một lượng lớn ở đây hay chúng ta lấy một cái cổ phiếu khác như Vietcombank các bạn nhìn thấy này Vietcombank gì ạ cái, cái quá trình này dao động rất lớn hôm nay chúng ta thấy là cái điểm này có khả năng tích cực nhưng cái vùng cản này rất gần này nó cũng đi được sao đó, đó, nó không bị sao và nhìn nó tích cực hơn đâu nhưng dạ sự nó lỏng lẻo hơn chúng ta lấy ACB đi ạ ACB ACB dao động lớn như này nó không bị xa đâu đấy ACB dao động lớn như này thì nó lên này xuống lên xuống tạo ra biến động này nếu Techcombank thì tốt hơn tích cực hơn Techcombank là xử nó kéo lên kéo lên và nếu có giữ được này ngày mai thị trường giảm mà giữ được nhịp này ngày mai thị trường giảm ngày kia thị trường giảm giữ được nhịp này thì việc nhá nếu thị trường đây là cái vai này các bạn đấy là kịch bản này đây là vai cái vai thứ hai là vai này đấy. nếu thị trường ngày mai giảm ngày kia giảm mà nó vẫn giữ được nhịp này chúng ta gọi là siết chặt thì lúc nó hồi bạn mua đảm bảo thành công đấy giảm giảm giữ được thì bạn mua đảm bảo thành công bởi vì nó đã là cổ phiếu mạnh hơn thị trường đấy. thì cái đấy là cái mà các bạn thấy rằng là thế thì khi mà chia sẻ cho một loạt cổ phiếu thì thấy rằng là trong cái dòng chúng dòng dòng này dòng uh, chúng ta gọi là dòng cổ phiếu ngân hàng nó đang biến động lớn này nó không ổn định khi lên này nó không ổn định thì dũng khuyến nghị các bạn nên đứng ngoài tức là nó có thể hồi nhé nó có thể hồi nhưng cái các dòng cổ phiếu ngân hàng nó không ổn định không ổn định tức là nó lên như này ngày mai lại giảm tiếp lên này thì là khả năng mày giảm tiếp và nó giảm giảm liên tục nó ảnh hưởng đến cả thị trường và ảnh hưởng thị trường thì chúng ta mua là chúng ta bị lỗ thì mình hiểu rõ chưa thì đấy là toàn bộ thì về kịch bản thời điểm này các bạn cũng nên đứng ngoài nó hồi cũng đứng ngoài và cái tổng kết ở đây các bạn hiểu đơn giản là gì ạ điều tích cực nha điều tích cực cũng sẽ cho bạn tổng kết số điều cực là rõ ràng là hôm nay đọc thông tin thì bắt đầu ngân hàng nhà nước đã có dấu hiệu nha ngân hàng nhà nước có dấu hiệu là đã bán ngoại tệ ra với giá thấp hơn tức là tỷ giá bắt đầu giảm áp lực hơn tức là cái lượng ngoại tệ bắt đầu bán ra có xu giảm đấy thế thì ngoại tệ có xu giảm tức là áp lực lên tỷ giá chúng ta đã đang giảm dần đáng kể đấy là tín hiệu tốt cái thứ hai là đồng USD đang có xu giảm vậy khi mà đồng USD đang có xu giảm theo cái phân tích của Dũng thì người ta sẽ đổ xô vào để đầu tư vào Việt Nam nên chúng ta xem xét thời gian tới là dựa vào cái gì để biết là người ta đang đầu tư Việt Nam ạ à? dựa vào cái gì ạ à? dựa vào cái gì để các bạn biết ạ à? tại vì những nhà đầu tư nước ngoài người ta phải nộp tiền vào người ta phải đầu tư Việt Nam thì chúng ta gọi là mua dòng Đấy, trong thời gian tới mà là chúng ta tỷ lệ mua dòng của nhà đầu tư nước ngoài thì chứng tỏ là sau khi rút tiền ra thì bây giờ họ quay trở lại mua dòng đấy là tín hiệu báo hiệu chúng ta là thị trường bắt đầu có dấu hiệu tạo đáy có giúp tạo đáy thôi còn tạo đáy không thường nó sẽ chạy trước các bạn nhá nước ngoài sẽ mua tiếp theo các bạn nhìn thấy luôn là gì ạ thời điểm này thông tin tiêu cực đang diễn ra vậy khi thông tin tiêu cực diễn ra sau đó thông tin tiêu cực diễn ra sau đó thông tin tiêu cực diễn ra vậy tất cả các thông tin tiêu cực diễn ra thì thông tin tiêu cực quá nhiều diễn ra dần dần nó tiêu cực nó diễn ra nó trở thành thông tin gì các bạn biết đâu ạ các bạn nhớ này này nếu thông tin tiêu cực diễn ra thị trường giảm thông tin tiêu cực diễn ra thị trường giảm thông tin tiêu cực diễn ra thị trường giảm nhưng thông tin tiêu cực diễn ra thị trường tăng thì đấy là đánh bạn hiểu không ạ lúc mà thông tin xấu và thị trường tăng thì đấy là đánh còn thông tin tốt như là Dow Jones tăng thị trường tăng thì không biết nào đâu ạ bởi vì hôm qua nó xấu hôm nay nó tốt do Dow Jones Dow Jones nó liên quan đến Việt Nam nhiều đâu nó chỉ là do phản ứng của gì ạ do Mỹ là liên quan đến gì ạ hôm trước thì bảo là do bầu cử Mỹ nó giảm hôm sau bảo là do lạm phát thì nó tăng cái đấy là cái người ta vẽ ra thôi còn thực tế các bạn hiểu rõ về phân tích kỹ thuật thì các bạn hiểu rõ là cái thứ chúng ta biết trước rồi còn cái việc mà báo chí nó viết ra đấy là truyền thông media thôi ok thì đấy là các bạn thế còn thị trường thì lúc này là lúc chúng ta là gì ạ đợi xu hướng là bạn đầu tư tích đầu tư thích sản mà không biết có thể trả giá rất đắt còn các bạn có kiến thức giỏi về cổ phiếu thì ok nhưng ờ, cái lời khuyên cuối cùng là các bạn thấy là tại sao các bạn đang làm việc tại sao các bạn đang làm công việc các bạn đang làm mà khi các bạn đang làm công việc à, đang làm các bạn đang bị thua lỗ thì tại sao bạn vẫn đang làm thế thôi thế tại sao mình đang làm những công việc đang làm nhưng bây giờ chúng ta làm chúng ta nghe chúng ta đang thua lỗ thì tại sao chúng ta vẫn nghe tại sao chúng ta làm hay bạn một bạn có bạn có chia sẻ rồi là em vẫn gì ạ không nghe ai khác em tự mình giao dịch thì tự mình giao dịch thì mình sau đó mình lỗ mình nhận ra thì theo dũng điều đó là điều rất là tốt bởi vì chúng ta gì ạ nếu mà nghe cuối cùng là chúng ta bị lựa đoạn trưởng không biết bắt đầu từ đâu nhưng bây giờ tại vì ở ngoài kia thì thông tin nó hỗn loạn lắm tất cả chúng ta thấy là Dũng ngày nào cũng nhận được các rất nhiều thông tin về phím hàng phím cổ phiếu mà bây không có kiến thức chúng ta mua vào chúng ta lại còn dính trưởng nặng hơn thay vì chúng ta tự đầu tư chúng ta biết sai thì nó sửa nó tốt hơn là việc là đi ngày ngày khác không biết sai sửa nên ở đây các bạn thấy là cần phải tự biết mình sai đồng sửa đó thì đấy là những lý do chúng ta cần phải nắm rõ được à, hôm trước các bạn có nhớ là một cái video Dũng chia sẻ thời điểm này là kinh tế Trung Quốc bắt đầu gì ạ hồi phục đầu tiên bởi vì trước đó thì Trung Quốc sau một quá trình Trung Quốc bắt đầu gì ạ nâng lãi suất thì thời gian vừa rồi là Trung Quốc hạ lãi suất khi hạ lãi suất thì bắt đầu gì ạ Trung Quốc bắt đầu nó đang bắt đầu quay trở lại đầu tư và kinh tế Trung Quốc bắt đầu tăng những cái nước châu Âu bắt đầu suy thoái trước chúng ta sau đó Mỹ đến suy thoái và hiện tại đến là Việt Nam nên chúng ta thấy là sau khi Trung Quốc bắt đầu tăng có thể đạt đỉnh thì châu Âu bắt đầu tạo đáy châu Âu tạo đáy thì bắt đầu nó bắt đầu hồi lên sau đó Mỹ tạo đáy hoặc là sau đó Việt Nam và cái này nó là một chu kỳ cổ phiếu nếu bạn hiểu rõ về chu kỳ cổ phiếu chu kỳ nền kinh tế thì các bạn hiểu rõ <coughs> và Dũng đã chia sẻ một cái video cách đây một vài hôm đó là kinh tế năm 2013 đấy à, 23 như thế nào các bạn theo dõi video như vậy để các bạn hiểu rõ rằng là mọi thứ nó đều có quy luật hết một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Dũng ngày hôm nay chúc các bạn đầu tư thành công và hẹn gặp lại các bạn trong video theo và nên nhớ rằng là trong thời gian tới thì Dũng có một cái chương trình hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng thì nếu các bạn nào quan tâm thì hãy gì ạ đăng ký ở phần bên dưới đăng ký ở phần bên dưới để Dũng tối thứ hai chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình khóa học 2 ngày hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn đầu tư thành công.